kéo hèn thì thằng nào tay phải cũng to kéo xe đó đúng không bốc hai nè hai nè ba đó không nè tứ quý mày hả bự? mà cái đó lâu lâu mới đánh lành mà sao bự đó rồi bo nghỉ một phút rồi bo một Off. Seen pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober, always in my head. Met you at a time when I was. Mate, mẹ cũng Taking you luôn đi Hút luôn Còn bụng nha Nhớ còn bụng nha mấy em Còn cái này nè Hút luôn Không dạ. gãy phơi mẹo xương 38 Cái này chịu nổi không nè à. Bố nè Bố nè Chịu nổi không? À, Chiến binh Duy Mơ Đã lột xác tay ra Vang vọng khúc trường ca 54 56 Nhiêu rồi? phút ờ. một phút ờ. Vâng. Ờ. dang rộng yêu em bằng tất cả đời thành công trên muôn ngã tình say diêm mạnh mẽ trong hồn anh ngất ngây cơ bắp căn phòng mạch máu lung lay như tuôn chảy trong bầu trời danh vọng theo tình ly duyên dành cho cuộc sống anh thả đam mê vào chốn phòng cả tình yêu khói ốc và con tim có rồi, chiều sâu có mong ước chưa thành nào phá mộng mơ đôi tay dìm không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ 58, 59, 60 Đến một phút Nhất đo đi nhất danh vọng nhất thành công Nhất tình si lãng mạn em muốn không Trong phòng riêng dẫu có đúng sai Nhưng thực hết trăm người chưa hướng Sẽ tao quay máy chạy bộ đi em ơi chết phải cho tèo đi chạy bộ một buổi đầu tiên đầy cảm xúc không quan trọng là tập cái gì bạn tập như thế nào cái điều quan trọng nhất là thấy là ổn bạn đi hát THL nó như thế nào và cái điều mà Duy Nguyễn muốn xây dựng là một cộng đồng xin mơ đích thực tất cả những khách hàng những học viên những fan không hộ trong hệ thống THL Center thì chắc chắn nó sẽ phải khác toàn cầu của thế giới xin Ôi chà, bố nè nhớ là kéo vô nha má chung cái bụng kéo nhấp nhấp nhấp 16 nhấp 17 nhấp 18 nhấp nhấp 20 21 20 hả? Ờ Ờ Ờ Ờ Ờ Trâu chi cho tốn máu Còn hai xét nữa mà Nằm mẹ luôn đi sang sạch lắm Không sao đâu vệ sinh ngày lao hai lần yes lại à.